đây thì à, tôi sẽ đi à, sát vào những sản phẩm này khung máy này ở trên này chúng tôi có chữ thịnh thành đấy đây đây là phần động cơ động cơ hiện tại chúng tôi đang lắp động cơ là gịch 100 đấy gịch 100 động cơ xăng 4 thì thì động cơ sẽ được bắt vào chân đế hố đốc này này đấy và ở hai đầu hai đầu sẽ có hai con ốc nữa và hai hai, hai thanh là bốn con để ta thể có thể tiến hành đó là căng dây cuba chúng ta sẽ kéo từ trong bên để dây nó căng trong rồi quá trình chúng ta dùng lâu dài mà nói trùng dây nó giãn dây thì chúng ta chỉ cần căng như thế thôi đấy để tiếp tục sử dụng đấy. thì đây đây là phần bánh đà nó này thì uh, bu ly lớn này thì chúng ta sẽ sử dụng để uh, thái sắn đấy còn chúng ta sử dụng vui bé này là để thái chuối băm chuối băm cỏ đấy nếu là chỉ cần là tháo dây loa ra lùi cái động cơ phần ra sau đấy lùi động cơ ra sau thì chúng ta sẽ lắp là bu buli bé này đấy rất là tiện lợi đấy. còn buli này nó được nối thẳng trục của cái dao luôn đấy thì đây thì nó sẽ đi qua hai cái vòng bi như này vòng bi khá lớn như này đấy Đấy, còn phần khung máy này để đỡ này rất là dài dặn luôn đấy đều là loại thép rất là dài chắc chắn đảm bảo độ đầm máy đấy còn đây là phiếu phiếu chúng ta đổ bỏ nguyên liệu vào đây đấy sẵn hoặc là rau cỏ chuối thì là muốn băm thì là để vào trong đây đây là phễu đầu vào của nó đấy thì ờ, đây thì ờ, máy sẽ có một cái khối hình vuông như này đấy nó rộng tầm khoảng độ uh, ờ, 40 phân đấy xong là đĩa để chúng ta bánh đà này đây là cái bánh đà để lắp dao vào này đấy rất là dài nói tổng thể là có ba lưỡi dao ba lưỡi dao ba lưỡi dao dày dặn như là chắc chắn như này Đấy. đây là ốc trục của nó này Chuyện. là mấy hải anh giật thích của mình Đấy, dao sẽ được uh, bắt ở ao nóc như này Đấy. đây thì ở ra chúng tôi có kê thêm một lớp gỗ như này Đấy, để tăng thêm góc vát của dao để chúng ta khi thái tăng độ dày của nguyên liệu đấy thế ra muốn là độ cái nguyên liệu mình thái dày ra hay là mỏng đi chúng cần điều chỉnh chỗ này đấy, nếu mà mỏng thì chúng ta vắt thấp xuống còn mà nó nó muốn dày thì nó, nó dày cái, cái tấm đỡ này ra đấy rất đơn giản đấy, toàn bộ khung máy này độ dày chắc chắn này đấy, máy được sơn một lớp sơn vân búa đấy chống gì đấy để tránh trường hợp chúng ta sử dụng thời lâu dài hoặc thì à, chúng ta thái sắn thái chuối bằng cỏ xong chúng ta chỉ cần vệ sinh rửa qua đấy không để nó không để nó bám trên khung các thứ thì sẽ dùng được sau thoải mái nó sẽ không bị gì xét đâu đấy toàn bộ đấy đấy thì là toàn bộ chi tiết máy uh, thái sắn băm chuối băm bọt băm cỏ đấy nó thì ờ, nguyên liệu động rất đơn giản thôi đấy thì bánh sẽ, à, sẽ chuyển động từ trục của động cơ đấy của buli động cơ này đấy, lên bánh đà của trục dao đấy thì nó sẽ bầm thôi rất là đơn giản đấy. sau đây chúng tôi sẽ tiến hành uh, băm thử sắn uh, sắn dây này đấy đây sau đây chúng tôi tiến hành à, test máy bắp à, sẵn này tải sẵn này thả ra đi thả ra nhiêu vào thì à, khi chúng ta thả mạnh vào nó sẽ thái thô thái thái khúc dày cho mình còn khi thả thả chậm thì nó thái mầm lát cho đấy mầm lát mầm mịn cho mình luôn rất là nhanh rất là khỏe đấy từ đây đây có hai nút sản phẩm này đây là chúng ta thái để à, thả rơi tự do này thả nhanh vào này thì nó sẽ thái dày như này luôn đấy còn uh, ngoài ra thì chúng ta có thể thái mịn được khi chúng ta thả thả chậm vào Không, ờ. dày không do mình chỉnh dao Dày quá Dày quá này em nói thật là ngoài ra máy có chức năng thêm là băm chuối băm cỏ này chúng là cần à, thay lưỡi dao thôi xoay lên xoay lên xoay xoay xoay chuối xoay chuối lên xoay chuối theo hết rồi bạn ạ Đấy, thì uh, khi chúng ta ấy chỉ cần uh, thay đổi dao trước thôi còn phần ở sau vẫn giữ nguyên đây đây là dao của nó này dao băm cỏ đấy nó có hai lưỡi một dao hai lưỡi trước là đó